Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bất ngờ một quan chức Đồng Nai thú tội cho Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ Hiện nay quan chức đang cho con các cháu đi du học tại châu Âu, Mỹ là một cái mốt Hầu như không ai cho con mình đi du học ở những quốc gia cộng sản cả Mặc dù chi phí ở những nước tư bản hết sức đắt đỏ Người đầu tiên mạnh dạn cho con đi các nước tư bản phương Tây ăn học chính là ông Nguyễn Tấn Dũng Ông cựu thủ tướng của Vạc Việt Nam với có ba người con thì cả ba đều được đi du học rất tốn kém. Còn câu chuyện tiền đâu ra ông Nguyễn Tân Dũng cho con đi du học tốn kém đến như vậy thì ai cũng biết, có điều là chính quan chức không chịu thừa nhận. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng đã nuôi ba con đi du học Âu và Mỹ rất tốn kém. Cho con đi du học Âu Mỹ với số tiền cả trăm ngàn đô la mỗi năm đối với một quan chức cấp phường cũng có thể lo được, huống hồ chỉ quan chức cấp tỉnh hay cấp trung ương. Cho nên khi đã làm tới quan chức cấp tỉnh trở lên mà không cho con đi du học là một thiệt thòi, nên ít quan chức nào cho con mình chịu thiệt thòi. Nhà có núi tiền mà không mua cho con một nền giáo dục tốt được xem là không biết dùng tiền. Cách đây vài tháng trên trang mạng xã hội đã rộ lên hình ảnh con gái ông Vương Đình Huệ là Vương Hà My đã chụp hình trong trang phục tốt nghiệp của một trường đại học nổi tiếng đắt đỏ tại Mỹ. Người dân thì biết rằng ông Vương Đình Huệ dùng nguồn tiền nào để cho con đi du học. Tuy nhiên, không bao giờ ông Huệ thừa nhận sự thật như người dân vẫn nghĩ. Người ta ước tính rằng ông Vương Đình Huệ phải gom góp 10 năm tiền lương chủ tịch quốc hội thì mới nuôi được cô con gái ăn học có một năm bên Mỹ. Và từ đó suy ra nguồn tiền ở đâu mà Vương Đình Huệ nuôi con gái đi du học ở nước ngoài lớn được đến như vậy. Không những ông Huệ mà Nguyễn Xuân Phúc cũng như thế, cũng như con trai ông Nguyễn Xuân Phúc đó là Nguyễn Xuân Hiếu đi du học ở Mỹ rồi về Việt Nam làm chính trị bằng con đường qua đoàn như Nguyễn Bình Chiết con trai ông Nguyễn Tân Dũng đang đi. Cũng tương tự như ông Nguyễn Tân Dũng, ông Vương Đình Huệ thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải mất hàng chục năm tiền lương thì mới có thể nuôi con của mình ăn học được có một năm. Đây là hình ảnh con gái ông Vương Đình Huệ tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Việc tiền đâu mà quan chức nuôi con ăn học tốn kém chưa bao giờ được quan chức thừa nhận chính thức cả. Vì không ai lại dại đi thừa nhận chuyện xấu xa, bất hợp pháp và vô đạo đức của mình. Tuy nhiên mới đây, một quan chức tỉnh Đồng Nai khi không thể nào giấu giếm được trước cơ quan điều tra thì ông ta đã thú tội liên quan đến việc đưa hối lộ của bà cựu chủ tịch IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khi nhận ông đã dùng tiền hối lộ để cho con đi Mỹ du học. Việc đưa hối lộ của chủ tịch công ty IC kéo dài trong suốt 10 năm, cựu chủ tịch tỉnh đã khai đưa một phần số tiền nhận hối lộ cho vợ để đóng tiền cho hai con ruột đi du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình. Lời nói này như là một sự thừa nhận, không những ông Thái thừa nhận cho chính ông mà ông còn thừa nhận cho những tên tuổi lớn hơn, nắm những chức vụ to lớn hơn trong đảng và chính phủ. Và cho cả quốc hội. Không ai bắt ông Nguyễn Tân Dũng khai ra những lời như thế cả, cũng như không ai có thể bắt ông Nguyễn Xuân Phúc hay ông Vương Đình Huệ khai ra như thế. Nhưng người dân sẽ tự hiểu, những người kiếm tiền cho con đi du học không khác gì ông Linh Quốc Thái đã làm tương tự như vậy. Đây là hình ảnh quan chức ở tỉnh Đồng Nai đã thú tội dùng tiền hối lộ nuôi con sang Mỹ du học. Lối làm chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam không những dựa trên lý lịch gia đình mà còn dựa trên cả những việc mua bán và làm tiền. Với tiền lương chết đói thì không ai không kiếm tiền bằng tham ô bởi dù cho lương thấp nhưng rất nhiều cơ chế lòng lẻo tạo ra kẽ hở cho quan chức kiếm trác mỗi khi có cơ hội ông Ninh Quốc Thái ăn ít nhưng bị truy tố, còn những người khác lớn hơn, ăn nhiều hơn thì họ vẫn đang nhởn nhơ. Đó là tính đặc thù của chế độ này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tung cú tát trời giáng vào du học sinh, ông Nguyễn Kim Sơn tính làm gì? Không biết vì lý do gì mà sáng ngày 10 tháng 11 trên trang web của tổ chức IDP, một trong hai đơn vị tổ chức thi ELIST ở Việt Nam thông báo tạm hoãn thì IELTS cho đến khi có thông tin mới. Đây là tình huống bất khả kháng với tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ. Thông báo đã viết như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Thông tin tương tự cũng được gửi đến các thí sinh đăng ký thi ở Hội đồng Anh này. Từ chiều qua, theo Hội đồng Anh, quyết định này nằm ngoài tầm kiểm soát. Các trung tâm tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Trung, Nhật tiếng Hàn tại Việt Nam cũng bị hoãn. Việc tạm dừng các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhằm hoàn thiện các thủ tục theo thông tư 11 của năm 2022 của Giáo dục và Đào tạo hôm 26 tháng 7 về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo thông tin này, các tổ chức cá nhân chỉ được tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của các nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bao lâu nay, việc các tổ chức có uy tín tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ hoạt động bình thường. Nhờ có những hoạt động này mà lực lượng xuất khẩu lao động và các du học sinh mới có thể đi du học ở nước ngoài. Việc làm không rõ nguyên nhân này dẫn hậu quả ở các học sinh có ý định du học học sinh lớp 12 dùng chứng chỉ này để xét tuyển đại học. Kế đến là sinh viên cần chứng chỉ để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp và người đi làm nhiều học sinh lớp 12 muốn thi chứng chỉ này trước Tết, sau đó tập trung ôn luyện cho thi tốt nghiệp, thì đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học. Do đó, việc hoãn thi ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch ôn tập cũng như tâm lý của người theo học. Vài năm gần đây, nhiều đại học ở Việt Nam đã có phương án tuyển sinh bằng điểm của chứng chỉ này và một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác kết hợp với các học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các chứng chỉ này cũng được sử dụng rộng rãi để công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên. IELTS và nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác còn được dùng để cộng điểm ưu tiên hoặc tuyển thẳng vào lớp 10 ở Nghệ An hoặc Quảng Trị. Đây là hình ảnh Bộ Giáo dục đang gây khó khăn cho học sinh. Hệ thống giáo dục của Việt Nam đang vận hành như một cuồng máy. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là người ra chính sách. Chính sách phải cải tiến bộ máy ngành giáo dục tốt hơn chứ không phải làm cho nó ngừng trệ đi. Việc Bộ Giáo dục ra quyết định mới làm cho bộ máy giáo dục đang chạy ngon trơn thì đương nhiên đột ngột dừng lại là cách làm chính sách rất kém của nhà cầm quyền. Hiện nay, vấn đề giáo dục và y tế của Việt Nam đang được xã hội lên án nhiều nhất, tiêu cực chồng tiêu cực. Nó tiêu cực từ đời bộ trưởng này kéo sang đời bộ trưởng khác mà không thể giải quyết được gì với Bộ Giáo dục Việt Nam từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân đến ông Phạm Vũ Luận rồi ông Phùng Xuân Nhạ và giờ là ông Nguyễn Kim Sơn thì cũng không khá gì hơn. Đây là hình ảnh Bộ Giáo dục yếu kém xuyên suốt nhiều đời Bộ trưởng đã qua. Nạn thầy đánh trò, trò đánh thầy, điều giáo viên đi tiếp khách, bêu tên học sinh ra trước trường, rồi nhà trường làm chức năng đòi nợ thuê vân vân. Nói chung là không thể nào kể hết được những tiêu cực của ngành giáo dục ở đây. Sự nghiệp trăm năm trồng người mà ông Hồ Chí Minh đã đề cao trước đây cho đến nay xem như phá sản. Trước đó với những sai phạm nghiêm trọng trong ngành giáo dục thì lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng đã cho cách chức ông Nhạ sớm nhưng lại không làm. Để ông Nhạ nắm bộ giáo dục hết nhiệm kỳ gây ra biết bao nhiêu sự tàn phá thì giờ, giờ đây mới kỷ luật. Với ông Nguyễn Kim Sơn cũng vậy, với cách điều hành của ông Đương Kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục hiện nay cho thấy con tàu Bộ Giáo dục đang nhắm thẳng vào hố đổ nát mà tiến đến. Nếu không chấn chỉnh thì mọi thiệt hại đều là học sinh gánh chịu chứ không phải ai khác.